Mình đang thử hình dung nếu một ngày mình làm việc tại văn phòng của Google, Microsoft hay Facebook thì mình sẽ cần một chiếc laptop như thế nào để có thể tối ưu cho công việc nhất nhỉ? Nhỏ, gọn nhẹ là một tiêu chí đầu tiên rồi vì làm việc văn phòng ở môi trường năng động thì sẽ phải thường xuyên đi lại các phòng ban chưa kể uh, khi cần phải thuyết trình thì máy laptop phải có cổng HDMI cho tiện. Thêm nữa là bàn phím cũng phải tốt để có thể dễ dàng soạn thảo văn bản Quan trọng hơn là mình mới chỉ đang đi thực tập, ngân sách mua máy laptop không có nhiều, có mỗi gần 20 triệu thôi. Vậy thì phải chọn chiếc máy laptop nào cho phù hợp đây? Thế nhưng cũng đừng lo, bởi vì trong video này, Phương Anh sẽ bật mí cho các bạn một mẫu laptop best choice cho công việc văn phòng, là cỗ máy làm việc thực sự, đó chính là Dell Latitude E7290. Chiếc máy này có gì hay ho, hãy cùng mình khám phá trong video này nhé! hãy cùng mình ờ, phân tích qua là người dùng văn phòng sẽ cần gì ở một chiếc laptop chuyên dụng cho những công việc văn phòng. Đầu tiên đó là về thiết kế. Không cần quá phải cầu kỳ bắt mắt, chỉ là một màu đen vô cùng đơn giản, chất liệu nhựa nhám không bám mồ hôi vân tay, không quá sang trọng như là vỏ nhôm hay là sợi carbon. Một thiết kế rất đơn giản, tương tự như các kiểu laptop dòng ThinkPad vậy. À, không cần logo phát sáng bóng bẩy hay là các đường cắt phay xước. Logo của Dell ở chính giữa sáng chính là điểm nổi bật duy nhất trong thiết kế. Phía sau máy khay tản nhiệt được giấu kín khá là tinh tế. Về các cổng kết nối, đầy đủ tất cả những gì người dùng văn phòng cần, đó là kết nối mạng LAN, HDMI, khe cắm thẻ micro SIM giúp kết nối 4G nhanh chóng, khe thẻ nhớ micro SD. Giá mà có thêm một khe thẻ nhớ SD nữa thì hoàn hảo, nhưng có lẽ là Dell đã tính cả rồi và việc có 72900 không có thẻ SD là hợp lý. Cụ thể vì sao thì tới phần cấu hình mình sẽ giải thích kỹ cho các bạn. Chúng ta vẫn còn có tiếp hai cổng USB 3.0 rất tiện dụng Ngoài ra thì có thêm một cổng Type-C chuẩn Thunderbolt 3 có hỗ trợ sạc luôn. À, nếu bạn không thích sạc bằng cổng sạc tròn của Dell thì có thể mua bất kỳ củ sạc Type-C là có thể dễ dàng sạc cho máy. Tiếp theo là về phần bàn phím và touchpad. Bàn phím của 7290 có chất lượng tương tự như bàn phím của dòng máy chạm Dell Precision cao cấp nhất của Dell. Cảm giác gõ phím thì rất là tốt, hành trình phím dài, độ nảy, độ đàn hồi tốt. Mình cũng không có điểm chê gì với chiếc máy này cả. Kể cả Touchpad thì cũng rất nhanh nhạy, ờ, đơn giản, không cầu kỳ đúng như là ngôn ngữ tổng thể của thiết kế chiếc máy này. Với màn hình 12,5 inch, độ phân giải HD thôi, ở ờ, màn hình nhỏ gọn như vậy và độ phân giải HD để giảm giá tiền cho thiết bị, thay vì là màn hình Full HD hay là 2K, 4K hay thêm tùy chọn có cảm ứng. Nếu như trong công việc thì có màn hình độ phân giải lớn thì cũng tốt, nhưng mà nếu không có thì cũng không sao. Độ sáng và màu sắc hiển thị của 7290 ở mức trung bình, các tông màu xanh, đỏ thì hơi nhợt nhạt và thiếu chính xác. Nếu so sánh với màn hình của chiếc iPhone như các bạn thấy ở trên màn hình thì sẽ thấy là màu sắc của chiếc iPhone hiển thị rất là sáng và rất là rực rỡ. Vậy nên nếu các bạn uh, mua có ý định mua chiếc máy này để thiên về xem phim, làm thiết kế đồ họa thì hãy cân nhắc về màu sắc của chiếc máy này nhé. Ở ờ, chiếc máy này thì được trang bị 3 phiên bản đó là i3, i5 và i7 thế hệ thứ 8. Phiên bản mình đang có ở đây là gần như là mắc cấu hình với i7 8650U, 4 nhân 8 luồng, xung nhịp 1.9 đến 4.2 GHz, các đồ họa on Intel UHD Graphics 620. RAM 16GB DDR4 bus 2400MHz, SDM2 SATA 256GB. Ngoài CPU đã bị gắn chết trên main thì chúng ta có thể dễ dàng nâng cấp được RAM và SSD. Đây là một điểm cộng lớn nhất của chiếc máy này so với các máy XPS hay là kể cả các máy văn phòng Ultrabook khác khi mà không thể nâng cấp được linh kiện gì cả. À, mình cũng có test uh, kiểm tra tốc độ ổ cứng SSD trên máy thì kết quả tốc độ đọc và ghi lần lượt là khoảng hơn 500 megabit trên giây và gần 350 megabit trên giây. Xét về hiệu năng và nhiệt độ của máy, với cấu hình Core i7 mạnh mẽ trên thì các tác vụ nhẹ lút web, mở trục tab và kể cả có mở cả Word, Excel cùng một lúc thì cũng phản hồi ngay tức thì. Không có vấn đề gì cả. Mình sẽ thử tác vụ nặng là mở Photoshop, dù có mở 4 đến 5 file thiết kế PSD thì máy vẫn loát chạy rất là nhanh. À, với các tác vụ 2D như là Lightroom, Photoshop, Illustrator uh, sẽ không phải là trở ngại gì đối với chiếc máy này. Mình tiếp tục mở Premiere với test quen thuộc gần 7GB và video render 9 phút Full HD thì máy sẽ làm việc ở chế độ 1 phần 2 ổn, còn muốn mượt mà thì để chế độ 1 phần 4, à, ờ, để full thì đã có hiện tượng giật rồi. Một điều nữa mà mình cảm nhận được ở chiếc máy này là khi mới làm việc với Premiere thì máy chạy rất rất là nhanh. Nhiệt độ CPU và GPU duy trì ở ngưỡng dưới 60 độ C nhưng đến chạy loát làm việc được hơn 30 phút thì máy sẽ nóng lên và nhiệt độ luôn duy trì ở mức trên 70 độ C. Xung nhịp lúc này được đẩy lên tới 2,5 đến 2,7 GHz. Tiếp theo là mình sẽ cho render project này để xem GPU và CPU chạy 100% thì công suất sẽ như thế nào. CPU sẽ chạy max 100% công suất lên được mức xung nhịp 3,4 GHz, khó mà có thể lên được mức 4,2 GHz như nhà sản xuất công bố bởi mức tiêu thụ điện năng của 7290 chỉ là 15W. Nhiệt độ của CPU trong quá trình render vẫn khá là mát mẻ, chỉ ở mức 81 đến 85 độ C. CPU cũng chỉ ở mức 80 đến 82 độ C, một mức nhiệt đủ mát mẻ, đủ hiệu năng làm việc và không quá nóng, tránh ảnh hưởng tới các linh kiện khác. Sau khoảng thời gian là 25 phút 37 giây thì máy đã hoàn thành render xong project test này. Nếu trong quá trình làm việc mà buộc phải render video thì mình sẽ đi pha một cốc cà phê hoặc là ngồi lướt web, Facebook, đọc báo một chút. Ờ, một điều mình thích ở chiếc máy này đó chính là phần bàn phím và chiếu nghỉ tay khá là mát mẻ và không hề nóng một chút nào cả. Chỉ có phần ờ, sau lưng máy sẽ rất là nóng nhưng mà điều này thì không ảnh hưởng gì đến trải nghiệm của máy. Tiếp theo thì mình sẽ mở game LOL để chơi thử xem như thế nào. Với mức setting mặc định thì FPS lúc chơi game luôn duy trì ở mức 60 FPS, đủ dùng để chơi game. À, các tựa game online giải trí vui vẻ văn phòng thì ở chiếc máy này dùng rất là ok. Còn nếu như bạn muốn chơi chuyên nghiệp, đòi hỏi máy phải nhanh tức thì, uh, mượt mà thì hãy xem các video review laptop gaming khủng đến từ anh Phong Ducati nhé. À, tại sao chiếc máy này lại thiếu khe cắm thẻ SD hay là màn hình hiển thị ở mức trung bình? Lý do ở phân khúc giá bán của máy à, cho công việc à, giá bán tầm trung. À, nếu như bạn cần màn hình đẹp để giải trí, để chỉnh sửa ảnh thì phải cân nhắc đến dòng đeo XPS. Hay là bạn muốn màn hình đẹp chuẩn màu, cung cấu hình khủng để làm việc, chắc chắn rồi, bạn phải bỏ thêm chi phí khá khá để lên dòng Dell Precision. Do đó mà các tính năng thừa cho người dùng làm việc văn phòng sẽ khiến cho 7290 bị độn giá lên, sẽ đều bị Dell lược bỏ toàn bộ. Nhưng mà mình cũng phải dành một lời khen có cánh cho Dell về ờ, khoản hào phóng trong việc trang bị cấu hình cho 7290. Bởi với tầm giá dưới 20 triệu thì bạn sẽ không thể tìm được một chiếc máy văn phòng mà chỉ nặng có 1,19 kg như thế này, mà cấu hình mới là yếu tố cốt lõi của một chiếc máy laptop. Bạn sẽ không thể sử dụng được một chiếc máy có màn hình 4K nhưng mà giật và lag đúng không nào? Dell Latitude E7290 là vậy đó. Đơn giản, thực tế, những gì cần thiết thì chiếc máy này sẽ đều có đủ. Tổng kết lại thì tất cả những gì người dùng văn phòng cần ở một chiếc laptop dùng để làm việc là chính thì Dell Latitude E7290 đều đáp ứng tốt. Quan trọng hơn là ở mức giá chưa tới 20 triệu tại Viettech 88.vn thì chúng ta đã có thể sở hữu một mẫu Ultrabook với cấu hình tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Đó là những gì mình cảm nhận được ở chiếc máy này. Hãy để lại ý kiến của các bạn ở trong phần bình luận của video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.